trên đường đi lên Trà Nóc nha hôm nay mình sẽ à, kết hợp với bên à, khu vực địa phương để hỗ trợ cho bà con à, trong khu vực Trà Nóc hiện tại là đang trên đường Võ Văn Kiệt khúc sân bay đó chở lên một xe đồ luôn cho bà con một xe đó là xe xe gao xe gao với lại rau củ quả với mì trứng ở đằng sau này là thêm gạo nữa nghe mà nghe không ạ cả nhà nghe phước nói không ạ chào bạn linh nguyễn chào em luôn heo chào bạn phấn cát tường chào bạn hồ nghe ủa sao các bạn nói không nghe vậy ta ờ à, đúng rồi em ơi à, Lữ Long là bên ờ, đội ờ, cứu nạn giao thông thành phố Cần Thơ nha còn Phước là Phước Cần Thơ khác hai hai anh em ờ, chung mục đích thiện nguyện nhưng mà khác trang nha là hai người khác nhau luôn ok em Phạm Thu nghe rõ rồi chào buổi tối vui vẻ đi lên Trà Nóc nha Dạ Đây Bộ đồ quen thuộc Bộ đồ đỏ Chắc uh, nãy giờ cô chú anh chị cũng thấy uh, gần gần à, trên các trang uh, mạng à, vụ à, Phước bị phạt 10 triệu không ạ Nói chung là mọi người cũng đừng có à, chửi gì nha Đừng có à, tất cả uh, sự việc thì Phước đăng sai thì Phước chịu trách nhiệm nha Không có gì cả Cũng do là Phước tin tin lời bạn kia thôi Bạn ấy nói như sau thì Phước nghe vậy rồi không có xác minh kịp bữa nay lên Trà Nóc nên anh em mình sẽ bận ờ, thêm bảo hộ nè rồi Phước đeo hai khẩu trang luôn không có gì à thì nhiều người không có xem trang của Phước hồi xưa giờ thì họ cứ nghĩ bình thường thôi thì họ cứ việc họ cứ nói gì nói không sao à ngày tháng này tháng 7 nữa Phước cũng không có muốn ờ, sự việc nó đi ờ, xa quá hơn nữa Mm-hmm. <clears throat> chút xíu nữa Phước ờ, sẽ ghé ngay dưới dốc cầu Trà Nóc ghé bên ờ, chỗ ờ, công an phường Trà Nóc sau đó thì bên đó sẽ hướng dẫn Phước vào để hỗ trợ cho bà con đang gặp khó khăn hôm nay thì anh em mình kết hợp với ban ngành nên rất là an tâm nha nó sẽ không có bị lầm và không bị lừa <laughs> nói chung bị phạt thì không ai mà không buồn đúng không ạ nhưng mà thôi không có sao cả còn những ờ, cô chú anh chị đã từng theo dõi ờ, theo cuộc hành trình của Phước thì cũng sẽ hiểu và những cô chú anh chị đã từng xem qua cái livestream đó thì cũng sẽ hiểu thì chung quy thì ờ, bạn ấy cũng bởi vì Phước mới nói là các bạn nếu mà có cầu cứu thì cũng đừng có làm quá vấn đề quá đối đồ này nọ tại các bạn nhắn tin cho Phước nói đối mấy ngày hai ngày một tuần một tháng thì Phước đăng lên là đói hai ngày thôi bị mắc kẹt đói hai ngày còn riêng về à, vụ 3A à, thì à, Phước sai thì bị phạt thôi không có gì gộp lại nói chung là giờ anh em mình vẫn tiếp tục công việc thiện nguyện như bình thường để hỗ trợ cho bà con là cái vụ đó nó cũng lâu rồi cách đây tháng mấy rồi bởi vì về sau đó tại sao mà những cái livestream sau Phước hay uh, các bạn mà nói đối này nói kia Phước ít khi nào Phước uh, tin lắm vì rồi từng trải từ từ có kinh nghiệm nhiều hơn đây là trên uh, cái đường uh, sân bay cái đường diều vẹo của sân bay đó cái hướng lên Trà Nóc nè sẽ hỗ trợ bà con ở Trà Nóc nha thì à, tất nhiên thì khi đưa lên một cái vấn đề nào đó trên mạng thì nó sẽ có hai cái hướng tiêu cực ở quên hai cái hướng một là người khen và hai là người chê và cũng có thể là cái người đó chưa từng nhận quà của anh em mình thì họ cũng cảm thấy bức xúc họ nên họ chửi nói đó là gì đó đó đó còn nếu mà họ đã từng thì biết anh em mình như thế nào và từng theo dõi trước giờ như một số người thì chưa có theo dõi thì họ nghĩ mình đang sai vậy là mình câu like câu view nhưng mà cái mục đích của Phước thì như Phước nói từ ban đầu cũng muốn giúp giúp cho bạn thôi tại tốc đi bữa đó là hỗ trợ là gần 300 kg gạo rồi à, sữa đồ này nọ cho hết nguyên cái giải trò luôn với uh, thì Phước chỉ nói về cái vấn đề đó thôi còn mấy cái uh, vấn đề khác thì mình ờ, đăng sai thì mình chịu trách nhiệm của pháp luật dạ đây chuẩn bị quẹo qua cua lên cầu Trà Nóc nha đúng rồi coi như bài học bởi các bạn về sau cứ cầu cứu thì cũng đừng có làm quá vấn đề lên nha đói một tuần rồi hai ngày ba ngày bốn ngày có bạn thì đói cả tháng luôn Phước thì Phước cũng đâu có xác minh được trong lúc đang thì dịch này Phước đâu có xác minh được kỹ lưỡng như thế nào phải chi mà không có dịch á, thì mọi hoàn cảnh hồi xưa Phước ờ, đi giúp thì Phước đều xác minh rất là kỹ còn cái này thì đâu có tiếp xúc được với ai nhiều đâu thì Phước chỉ ờ, nghe các bạn nói thì sao thì tin nhau và như vậy nhưng mà mọi sự tin tưởng của Phước thì ờ, sẽ bị trả giá là sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật là bị phạt nha bởi vì các bạn cầu cứu thì nói cũng vừa vừa phải phải thôi đang ờ, trên đường ờ, Phước cũng không biết là Phước sẽ hỗ trợ khu nào ở trên Trà Nóc nữa nhưng mà tại vì ờ, có liên hệ với bên khu vực địa phương á bên công an phường họ sẽ dẫn Phước vào và giống như là kết hợp với nhau để hỗ trợ cho bà con khó khăn thì chút xíu nữa thì sẽ tới thì mình sẽ biết phát khu nào nha lát đây của hộ hết xuống đóng kính tại vì cũng ờ, các bạn nói với Phước là đói mấy ngày thì Phước cũng nói vì đói mấy ngày thôi thì nó sẽ ảnh hưởng đến nhiều người một câu chuyện nó sẽ ảnh hưởng nhiều người tại vì Việt Nam ờ, mình ở tất cả các ờ, ban ngành ở trên đều đang là cố gắng uh, chống dịch mà nên các bạn nói như vậy thì Phước cũng đăng lên thì Phước cũng sai thiệt <laughs> nghe bạn đăng lên tại Phước cũng nghĩ đơn giản không có gì thì bạn nói sao Phước ghi vậy chứ đâu có mục đích là chống phá hay phản động gì đâu anh cũng chưa biết trà nấu khúc nào nữa đang uh, chuẩn bị quẹo qua đây anh ghé bên uh, bên công an phường công an đối diện uh, đối diện uh, đối diện nhà máy điện nè có một cái công an phường đây nãy anh chỉ chắc tới đó vòng lại hôm nay lạc trôi tới trà nóc luôn nha dạ, dạ. Dạ, được đang đứng đón kìa được kìa kìa kìa xe kia chạy trước phải không sao sao rồi ok rồi lâu lắm rồi Phước mới đi lên khu công nghiệp Trà Nóc chắc cũng uh, lâu chắc cũng cả nửa năm nay rồi đó còn dịch thì mới có mới ờ, có mấy tháng nay thôi rồi trước đó rất lâu giờ thấy đường lên lạ à, công an đầu hẻm 29 rồi đúng rồi đang vòng qua này em công an phường Trà Nóc tới giờ đón dạ em Phước anh Dũng là ai ạ à? là anh đó không ạ à? <laughs> gì để quầy đầu lại vậy là giờ là chiều như em nói là 100 phần đó anh, anh Dũng vậy để lên đây 30 phần ha à khúc ở dưới à, à, dưới dạ cầu dưới kia phải không rồi rồi rồi anh em à, để xuống đây trước 30 phần à, anh Dũng em xin phép ghi hình quay phim nha anh đấy dạ yeah. 30 phần á đi vậy thôi gin hai gin hai bao gạo này đi hay là gính kia thôi gính trên đó đi cho dễ cái gì hai bao đó là mới có hai bao đó là hai chục phần á hay là ginh hai bao này đi rồi ngồi nữa vô kia mình phát cho nó dễ để mé sát vô trong á rồi thêm 10 bao nhỏ nữa 10 10 à, 30 phần à, à, rau củ quả 50 hai 20 ừ. bởi vậy mọi người dừng nữa mà nhắn tin xin nó đừng có làm quá vấn đề lên nha nhắn gì chết phước nghe lời các bạn là chết hết con con luôn bữa nay là đứt hết 10 triệu rồi đó cũng hơn hồi chiều có à, mạnh thường quân gửi chợ gửi hỗ trợ lại cũng thương rồi rồi đủ rồi bây giờ mình đi qua bên kia hả anh dũng đóng cửa rồi cái này là 30 phần anh Dũng ờ, sáng anh sẽ phát ở bên cho dưới cái khu ờ, khu dưới dốc cầu Trà Nóc dưới dốc cầu á mấy trong rồi bye bye anh dạ rau củ quả dao gạo đây là cái hẻm hai kiếm hẻm 44 Đấy. Cảm ơn nha. Dạ dạ anh. <laughs> lên tivi luôn cái nón bữa nay để ở nhà rồi quên giờ thì ờ, anh Dũng bên ờ, trưởng công an ờ, phường Trà Nóc ảnh sẽ dẫn Phước lại chỗ để cho gửi hỗ trợ cho bà con tại vì thật sự ra trên khu vực trà nóc này phước cũng không có gành nữa lên tivi luôn Trời em hương nhỏ Mấy cái chàng fanpage ở Cần Thơ đó, nó me Phước hay đó giờ dữ lắm Nó me, nó me dữ lắm Mấy thằng admin đó nó me dữ lắm Nó cay dữ lắm Bởi sau khi mà nghe tin cái là nó đăng lia chia chân liền Nó đăng như chưa từng được đăng vậy Hit Gamma Người ta thường nói là hit Gamma đó Đây là lần đầu tiên luôn có scandal scandal gamma mà đăng sai thì mình nói mình đăng sai thôi tại vì tại vì lợi khi điều tra hỏi xác minh cái bạn đó thì bạn ấy nói là tại phải nói quá lên vậy anh Phước anh mới cho còn nếu mà không nói quá anh Phước không có cho chết luôn ừ, bạn nói vậy bởi vì mình mới bị phạt đó lại bạn luôn nhiều lắm em lên ba bốn tờ ít lắm nhiều nhiều lắm lên chắc cả chục tờ á lên um, cần thơ bố cần gì hậu giang rồi uh, cần thơ luôn á gì á thì thật ra à, nếu mà cô chú anh chị đã từng theo dõi thì sẽ hiểu và cảm thông cho thôi còn nếu mà không có hiểu không cảm thông thì xem như uh, bước đường thiện nguyện sẽ dừng lại tại đây nhưng mà mình vẫn làm nha làm là lớn không được thì mình làm nhỏ chứ sao giờ đúng rồi đó em thu phạm mấy fanpage Cần Thơ nó đang hóng theo cái hit mà hit drama này mà không sao đâu dưới pháp luật thì đúng là phước sai rồi đó sai sai sai dưới pháp luật tại vì mình đang sai sự thật thì mình nói mình đang sai sự thật thì mình bị phạt thôi còn nếu mà nói về tình người thì tại vì phước tin các bạn quá các bạn cứ cầu cứu quá vấn đề đang ở trên uh, chuẩn bị vô đường Nguyễn Chí Thanh nha anh em kéo chùm đồ lại nha đây thì mình uh, sẽ kết hợp với uh, công an phường Trà Nóc trưởng khu vực thì xe phía trước các bạn là xe dẫn đường để mình đi vào mình hỗ trợ cho bà con đi hướng vô Nguyễn Chí Thanh nè đang à, vừa mới à, qua chốt ở à, Nguyễn Chí Thanh đúng rồi đó ạ à. à, anh Dũng bên công an khu vực trưởng công an khu vực ảnh tập trung hỗ trợ cho các công nhân bà con ở trọ chưa em mới có ờ, ký biên bản thôi 10 ngày trong 10 ngày anh mới đóng em chắc đầu tuần sau mới đi đóng nhưng mà đi thì vẫn đi gà rút kinh nghiệm à đây xem như là bài học kinh nghiệm của Quốc nha rút kinh nghiệm thôi chứ không có gì nên mọi người cũng đừng có trách ờ, các ờ, bên ờ, ban ngành họ làm đúng nhiệm vụ trách nhiệm của họ thôi để tránh cái tình trạng bọn phản động nó lợi dụng mấy cái này rồi nó thêm khiêu khích khiêu khích nữa rồi nó sẽ đi xa câu chuyện nữa nên mọi người cứ việc bình thường nha không có gì cả đây thì tất nhiên là cái giai đoạn này là bọn phản động nó sẽ lợi dụng rất là nhiều nè để nó nó ờ, chẳng hạn như là nó đã kích hiện tại là Phước đang ở đường Nguyễn Chí Thanh nha hẻm 66 nha để Phước qua Phước nói chuyện với ờ, bên đây hai chục hả hẻm này rồi hẻm bên đó anh Dũng không vâng, hẻm này ba chục hẻm này hai chục rồi còn còn còn còn hai chục ở trong kia đó dạ dạ dạ bên đây ba chục nè đưa gạo xuống bên đây trước đi chuyển gạo xuống trước đi gạo xuống trước cho anh chất lên mấy anh đứng xa xa đi tụi em chất lên xong rồi ờ, tôi dạ dạ phạt rồi em có quyết định rồi em ơi đã lên báo như vậy lên tivi vậy là đã phạt rồi nha em có quyết định anh đã ký biên bản luôn rồi nha nhưng mà 10 ờ, trong vòng 10 ngày phải phải đóng nha đóng trong vòng 10 ngày nha thì tại bữa nay anh bận anh chưa có đi chắc ờ, đầu tuần đi đầu tuần sáng anh đi sớm anh đi đóng anh em mình đang có mặt tại ờ, đường Nguyễn Chí Thanh nha hẻm 66 để hỗ trợ cho đây thì theo như sự chỉ dẫn của anh Dũng bên ờ, trưởng công an phường Trà Nóc thì anh ờ, sẽ dẫn anh em mình tới ngay cái khu nào mà đang gặp ờ, khó khăn nhất để hỗ trợ à, các à, các à, các bạn ở trên trà nóc thì cứ từ từ nha từ từ đừng có hối nha phước sẽ liên hệ và từ từ thì phước sẽ gắng cố gắng để à, hỗ trợ cho mọi người mười triệu em bị phạt 10 triệu em 10 triệu hay còn gọi là 10 chai á đây cũng là một bài học để rút kinh nghiệm đủ chưa 20 gao 20 gao rồi đủ chưa mì trứng luôn ở đây là rau củ quả gồm hôm nay cũng có là khoai lang nói chung là cũng như mọi ngày thôi có đậu bắp à, dưa leo rồi à, gì nè à, ờ, rau lan rồi ờ, cái gì đó cái bầu rồi bí đao kèm theo là bữa nay là mỗi ờ, mỗi phần quà thì Phước sẽ có kèm theo một hũ trao nha trên mỗi ờ, bịch mì trứng nha để cho bà con mình dùng chấm với rau luộc cho nó tiện Phước thay thế nước tương rồi à, anh ơi ai ai một giọng là gì? mấy anh chở vô giọng phát đúng không ạ à? mỗi phần quà là một bịch bịch rau cũ nha với mỗi phần quà là 5 kg gạo một bịch rau củ với lại một bịch à, mì trứng trao rồi em có để bọc sẵn hết giờ là mình chỉ chia ra thôi dạ dạ dạ mình chất gạo lên trước cho nó đều xe anh rồi tới bên hẻm bên đây bên đây là 20 phần 100 phần ở trên này chia ra cho từng hẻm rồi từ từ rồi xong một chút nữa Phước sẽ gõ về dưới nha đi uh, ờ, kích lẻ nha phát dài dài về tiếp còn uh, để Phước về Phước tranh thủ rồi uh, tiếp sẽ tiếp tục lên hỗ trợ cho bà con trà nóc mình trên đây đây trà nóc mình trên đây đa số là ngay công nhân ngay khu công nghiệp nè mấy uh, hộ gia đình thật sự cũng khó khăn đây nha hiện tại là Phước ờ, đang đối diện hẻm 66 ờ, nha có mấy ờ, chú bên khu vực xuống để có danh sách rồi để hỗ trợ mỗi phần quà như hàng ngày sẽ gồm có gạo mì trứng với lại rau củ quả các loại đậu bắp dưa leo kèm theo là hôm nay Phước có gửi thêm mỗi người một hũ trao nữa ok rồi tiếp tục rồi có diện hồi nữa phát gửi gửi cho ờ, bà con con nha rồi mình đi lên trên nữa nha cảm ơn cả nhà chào bạn heo sữa cái khu vực ở trên đây ờ, tụi anh phải bận bảo hộ bảo hộ cái này cho ở nhà hết này chỉ mấy anh em thôi có chạy tới đâu nữa anh chỉ chạy theo chiếc xe của xe dẫn đường hôm trước á của chú công an chú dẫn đường anh chạy qua nhà em rồi nhà em là ở đâu vậy em em gì đó anh chạy qua nhà em nhà em ở đâu vậy nếu em có đón xem livestream một chút xíu nữa em ra đón nha anh chạy khúc mà chiến anh vô anh cho ông đây xong rồi ra rồi anh gửi cho em nha thiêu cái nón rồi tại anh đóng cái cửa kiến lại rồi anh không có nghe hồi ờ, như ra 91B được phải không phải không ta không biết nữa ha 91B phải không tiêm thì cũng đã tiêm một mũi rồi chắc có lẽ à, khoảng à, từ hai tay đến năm tay sẽ là tiêm mũi thứ hai mũi đầu thì tiêm à, vào hồi như năm tay tháng tháng tháng 8 thì mũi hai chắc cũng phải dao động từ hai tay đến năm tay tháng 9 còn test thì dù tiêm tiêm nhưng test vẫn vẫn phải test nha để đảm bảo cho uh, mọi người và đảm bảo cho cộng đồng luôn hẻm này hả hẻm ờ, hẻm 4 nha cô chú anh chị hẻm 4 khu vực ờ, đường Nguyễn Chí Thanh nha à. hai mươi phần phải không anh Dũng hai mươi phần phải không anh hai hai mươi phần phải không dạ dạ rồi có gì bữa sau bữa nào có nữa rồi em sẽ liên hệ với anh đó rồi có khu vực nào đó anh chỉ em dạ ở trên đây là nhiều lắm nhưng mà để em về rồi <laughs> em sắp xếp tranh thủ tiếp hẻm 4 nha hẻm 4 ờ, Nguyễn Chí Thanh 10 phải không? 10 15 từ từ nha các bạn Phước sẽ hỗ trợ từng con hẻm nha liên kết với à, địa phương hỗ trợ từng con hẻm cứ việc từ từ nha chứ uh, uh, trên khu vực trà nóc này thì Phước không có gành dạ là em nè dạ dạ dạ dạ anh anh cũng ninh kiều hả à mê chô là gần nhà em luôn á em là khúc khúc ờ, ăn khánh đúng không ừ, ờ, ăn khánh dạ dạ chưa đâu còn gặp nữa còn gặp dài dài để vài bữa nữa em về em coi em sắp xếp rồi em còn lên nữa em sẽ liên hệ anh để hỗ trợ bà con trên này nữa tại khu mình trên đây công nhân nhiều quá trọ nhiều ờ, dạ nói nói nói à, mỗi phần quà anh là 5 kg gạo kèm theo là một bịch rau củ với lại một bịch à, mì trứng với chao rồi, đủ luôn đó là một phần là nhiều lắm rau củ đó là một bọc bự luôn á em chia sẵn hết trơn rồi anh dạ dạ dạ dạ không có gì ạ à. rồi thôi vậy đi nha vậy giờ em vòng ra ngoài luôn hả anh dũng dạ dạ có dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ à phần này rau củ với lại mì mỗi người ba bọc ở à, quên hai bọc với lại một ờ, ừ đó ừ đó đó cứ vậy là một phần đó đó vậy là một phần đó vậy là người Đấy, đi nào Trời ơi, nhém nữa Còn em anh sẽ về à, dài dài về Anh cho dài dài về nha Tại khu này trong đây là đang là khu à, phong tỏa rau một phần từ một tuần mới hết ừ, dạ nhiều lắm à bữa nay mình ăn luộc bữa sau mình ờ, bữa nay mình ăn rau lan bữa sau mình ăn dưa leo bữa sau mình ăn đậu bắp bữa sau mình nấu canh bữa nay có trao thêm nữa là đúng bài như cái nách như cái nách đẹp ừ, chùm chùm kích bích lại trơn anh không biết mặt ai luôn đúng rồi em Hoàng Trịnh anh ờ, có gì anh tắt livestream cần sự việc gì thì mình xem lại từ đầu nha anh không có giải thích lại nữa nha thì cái đó anh sai thì anh bị phạt thôi có gì đâu em không biết đường ra luôn tại khu trên này phố không có gành xe có một bóng người biết em ơi anh ờ, đi theo sự chỉ dẫn của bên ờ, khu vực nha em bên anh ờ, trưởng công an phường Trà Nóc nha còn từ từ những cái hẻm mình bữa nay không có thì có thể là lần sau anh lên thì sẽ có nha chứ trong hôm nay thì không thể nào ai cũng có được mà nói thẳng ra thì bữa nay ai cũng có xong rồi ngày mai cũng sẽ có người báo là không có <laughs> đó là một câu chuyện muôn thở bởi vì mình gieo duyên được với ai thì uh, xem như là lúc trước mình uh, uh, cái gì nè phước có nợ người đó hiện giờ kiếp này mình ghé là mình trả dạ cảm ơn chú rồi. phường Gia Nóc và đang trên đường Nguyễn Chí Thanh ở trong này là tới uh, như nãy giờ mình đi ra tới mấy cái chốt luôn phải không vâng. ba ba bốn lớp lần ba bốn lớp phong tỏa lần ba lớp hết ta một cái lớp bự ở ngoài xong rồi tới lớp trong trong vâng, vâng. ba ba tầng còn tầng trong phong tỏa tới ba tầng luôn chưa tính tốt trong nữa nha trong thì phước chưa vô tới phước chỉ mới tới chỗ à, hiển bốn nãy thôi là vòng ra rồi không nữa thì mình không biết Ủa, cảm ơn hay gì vậy? Nãy mới đứng mới đưa mới cho em đó mà hai bên rồi mà hôm sau anh em mình sẽ lên nha nãy giờ cũng cho trong khu vực này bữa nay chỉ đem là 100 phần thôi trăm phần với lễ tẻ thêm mấy chục phần ở ngoài nữa để anh em mình ờ, cho dọc đường về lúc nào cũng phải đem chữ hao còn hôm sau nữa thì anh em mình sẽ về và sau đó sắp xếp để coi coi uh, tình hình như thế nào coi còn uh, coi còn khả năng không nữa với lại có sự chung tay của mạnh thường quân không nữa mới uh, tiếp tục được nữa chứ chứ uh, anh em mình thì cũng uh, đâu có khả năng mà gồng nổi hết sẽ qua cầu Trà Nóc và về dưới nha nữa thì uh, Phước sẽ về sắp xếp nha coi còn đồ đạc gì thêm nữa không thì Phước sẽ lên liên hệ với anh Dũng dạ thôi vậy tôi em chạy về dưới nha anh dạ dạ có gì em nữa em sẽ liên hệ rồi rồi liên hệ giống như anh sắp xếp vậy đó dạ dạ ok anh rồi dạ, em chào anh nha chừng nào anh lên đây nữa vậy chừng nào ờ, để về coi coi chừng nào <laughs> không có tiền mua đồ nữa mới lên được chứ bạn phải ờ, kêu gọi mọi người giờ ai cũng đuối hết trơn kể cả mạnh thường quân thì uh, nói chung là ai cũng đuối trơn về cái vấn đề thất nghiệp thì hiện tại ai cũng thất nghiệp à về tắm dưới luôn hay sao thì mình đi đường nào mình về đường đó đi rồi về dưới đi mình tính đúng rồi từ dịch tới giờ thì đây là lần đầu tiên Phước lên nha hỗ trợ chỉ có mới 100 phần ở trên đây thôi cho bốn hẻm hai hẻm 30 và hai hẻm 20 hai hẻm 30 phần và hai hẻm 20 phần từ từ nữa mới ờ, về kiếm lúa mới lên tiếp được mà lên thì Phước sẽ liên hệ với ờ, bên ờ, khu vực công an để họ hỗ trợ cho nó tiện tại vì thật sự ra khu ở trên Trà Nóc này cũng là một khu đang rất là nguy hiểm tại thành phố Cần Thơ mình bởi hôm nay anh em bằng bảo hộ hết trơn nè về là bỏ đồ ủng hộ như nãy là mình cho hẻm 44 không ta hẻm 60 hẻm 66 hẻm 4 với uh, mấy ta hãy để đồ xuống có một cái ngang ngang hẻm 44 phải không ngang hẻm 44 hẻm 44 giờ ngang hẻm 44 với hẻm 4 có hẻm 66 không ta không hay hai ừ. hẻm thì đầu chốt vô tí xíu rồi có hai hẻm hai cái hẻm ngay đầu chốt vô xíu ngay Nguyễn Chí Thanh đó bạn à, hai hẻm đó đối, đối diện nhau một hẻm này ờ, hẻm bốn trong hiểu không gì hiểu không dạ hẻm sáu à tới sân bay đó 36 ngàn 36 nay mình đi đường sân bay về nha về Cần Thơ lại về Ninh Kiều lại rồi anh em mình về dưới nha có gì chút xíu nữa có uh, ờ, xem coi đồ đạc ở trên xe còn gì không nữa thì sẽ tiếp tục gửi hỗ trợ bà con nha ở trên Bình Chánh là anh Bình Chánh là thuộc ở đâu ta Bình Chánh là Hồ Chí Minh hả Hồ Chí Minh anh không có đi tới em ơi rồi bye bye và hẹn gặp lại à.